Quý vị khách hàng đang tìm nhà gần với trường đại học Fenica vừa có thể ở vừa có thể kinh doanh thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này với căn nhà diện tích 40m2 thiết kế và xây dựng là 5 tầng 5 phòng ngủ vừa ở vừa có thể cho thuê ở cho thuê ở đây thì cho thuê sinh viên rất là dễ nha quý vị với cái diện tích 40m xây 5 tầng sổ đỏ chuẩn chỉnh theo như hiện trạng ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay ngõ trước nhà 2m ngõ nông mọi người ạ à cách với lại đúng khoảng tầm 20 mét là ra tới đường ô tô xung quanh chợ trường phường trạm đầy đủ đại học mầm non cấp 1 cấp 2 không thiếu một cái gì căn nhà này ở đây thì có hai căn đã bán một căn và chỉ còn một căn này với diện tích 40 mét thiết kế uh, cửa chính của ngôi nhà thì là hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa sắt kéo bên trong là lớp cửa gỗ kính căn nhà này thì ở cuối ngõ nằm ở phần trong cùng của ngõ quý vị nhé và mời quý vị theo em vào khám phá tầng 1 cụ thể của ngôi nhà thiết kế tương đối là hợp lý với cái diện tích rộng tuy nhiên tuy nhiên khổ đất của cái ngôi nhà này không quá vuông mọi người ạ cho nên nó hơi bị chéo ở cái phần đây mọi người nhá thực tế luôn nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị như thế cho nên nhiều người ấy, chắc chắn là quý vị có xem video thì quý vị cũng sẽ nhìn ra được là à nhà này nó bị chéo đó thì em cũng sẽ chia sẻ luôn nó bị chéo một chút chút về cái phần cuối của của của ngôi nhà mọi người ạ còn đâu thì uh, mọi thứ uh, quan trọng là chủ nhà thiết kế rất là ok với cái phần tầng 1 thiết kế phòng khách phòng bếp, hệ thống trần thạch cao Căn nhà này thì theo đúng như hiện trạng Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay Vị trí của nó gần như cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương Cụ thể nó nằm ở thuộc tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Xung quanh chợ trường tiện ích ngập tràn gần với trường đại học lớn Gần với lại uh, ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông nói chung phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông quý vị đi theo trục đường Lê Trọng Tấn đi ra đại lộ Thăng Long cũng khá là gần gần với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông từ vị trí ngôi nhà này đi lên tới trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông khoảng tầm 3,5 km thôi đây là phần tầng 1 kia là phần phòng khách đây là phần phòng bếp với không gian phòng bếp hoàn thiện chỉnh chu cho quý vị xong hết tủ bếp mọi cái phụ kiện chậu rửa vòi rửa hồ sơ điện hồ sơ nước của ngôi nhà này đều đã được lắp đặt xong hết rồi quý vị chỉ việc sách vali về và ở được thôi đấy đây là cái phần tủ bếp này mặt bếp thì ốp đá granite xung quanh thì là ốp ở đây là ốp gạch mọi người nhé, ốp gạch đấy mọi người ạ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 với diện tích rộng cho nên chủ nhà thiết kế gọi là tối ưu công năng thì là tất cả mọi cái tận dụng từng cái một mét một luôn đấy mọi người ạ toàn bộ hệ thống tay vị cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite như vậy Ngọc anh đã review cho quý vị đường hướng vị trí rồi phần giá thì để ở dưới phần bình luận quý vị có thể bấm vào phần bình luận nhá rất nhiều khách hàng hỏi ơ tại sao em không nói luôn đi thực ra Ngọc anh đã chia sẻ rồi và trong video này sẽ chia sẻ lại cho quý vị không phải là không muốn đọc công khai mà giá bán ở dưới Ngọc anh đã ghi công khai cho quý vị rồi ở đây thời điểm này chủ đầu tư có thể tăng giảm bớt đi 50 100 triệu thì cái này là tùy từng thời điểm cho nên Ngọc Bạch sẽ sửa tại thời điểm đó để cho quý vị có thể biết rằng cái giá bán tại thời điểm là khác nhau mọi người nhé chứ không phải là không đọc bởi vì có thể là hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 tháng 4 chẳng hạn em quay sau đến khi mà có khi nửa tháng sau mà chủ nhà có tăng giá thì đến lúc mà quý vị vẫn xem tại cái thời điểm giá nó em chào giá cũ thì nó không hay đúng không ạ cho nên đấy là lý do tại vì sao bây giờ em thay đổi một chút là em sẽ để phần giá dưới phần bình luận quý vị nhé và sau đây mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà Và với cái ngôi nhà này thiết kế cho quý vị tầng 2, một phòng ngủ siêu rộng. Đây mọi người ơi. Rất rất rất rất rất rất là rộng. Tầng 2. Ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Đó. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người ạ. À. Ngõ đường rất là nông, gần với lại đường ô tô. Đấy, đây là phần phòng ngủ thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện với phòng ngủ siêu to siêu rộng này thì quý vị có thể ở gia đình ở đây sinh hoạt chung rất là hợp lý đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 đây mọi người ạ à. với cái phần phòng vệ sinh này rất là rộng ánh sáng cửa sổ và hút mùi đầy đủ cho quý vị bồn cầu ở đấy hệ thống sen cây tắm rất là ok ổn áp với cái cửa nhà vệ sinh thì ở đây thiết kế cho quý vị là cửa nhôm và ở phần ờ, phòng cửa thông phòng thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ Nói chung review chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà để quý vị có thể xem là cái căn nhà này với diện tích như vậy, giá bán như vậy thì nó có phù hợp với cái công năng sử dụng cũng như phù hợp với cái nhu cầu của quý vị hay không. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên. của À, tại sao có anh chia sẻ rằng với căn nhà này thiết kế được 5 phòng ngủ ạ? À? Với tầng 3 tầng 4 của ngôi nhà mỗi một tầng thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau nhà vệ sinh ở giữa đây, phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía bên ngoài Có ban công được mở ra mọi người ạ Đây là phần phòng ngủ đầu tiên Tiếp theo, đây là phần phòng ngủ thứ hai Đấy, tất cả các phòng ngủ đều thiết kế cho quý vị đầy đủ đầu chờ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa rồi Tất cả cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ Rồi là phòng vệ sinh sử dụng à, Cho hai phòng ngủ tầng 2 đây mọi người ạ đây là phải tầng 3 đó và tầng 4 thiết kế cũng như vậy mời quý vị theo em lên tham quan quán à, trên tầng 4 của ngôi nhà cũng thiết kế tương tự như tầng 3 quý vị ạ đây cũng hai phòng ngủ trước và sau cho quý vị vậy cho nên mới ngói mới chia sẻ rằng ngôi nhà này tổng là có 5 phòng ngủ ạ quý vị vừa có thể ở này vừa có thể cho thuê cái này thì tùy công năng mục đích sử dụng nha quý vị còn nếu không ờ, với cái ngôi nhà này quý vị mà ở hộ gia đình thì sử dụng quá là LP luôn đầy đủ tiện ích đầy đủ công năng cũng như là quá nhiều phòng ngủ trong một ngôi nhà đây là phần phòng vệ sinh của tầng 4 đây và phần còn lại mời quý vị theo dõi em theo lên tầng 5 của ngôi nhà và trên phía tầng 5 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau trên tầng 5 thiết kế ở đây là cái phần để máy giặt quý vị nhé đây là phần để máy giặt đó và phần còn lại sân phơi